Kính thưa toàn thể đại chúng, câu hỏi thứ nhất của bạn tên là Nguyễn Quỳnh Miên gửi về cho Thầy thế này. Con kính chào Thầy, con có một câu hỏi muốn nhờ Thầy tư vấn giúp con với ạ. À. Con ở Móng Cái, Quảng Ninh, con hỏi Thầy là con mới sinh em bé lần thứ hai. Từ lúc sinh em bé xong được gần một tháng, em bé rất hay quấy khóc nếu đói khóc thì đã đành, đằng này no cũng khóc, bế cũng khóc, ngồi cũng khóc, đi rong khắp nhà nó cũng khóc. Mà con không thể dỗ được. Vậy con muốn hỏi Thầy, con phải làm sao để cho con của con ngoan? Con đang nghĩ không biết có phải nó khóc dạ đề hay là có những vong linh quấy phá. Con cũng muốn tụng kinh sám hối, có được không ạ? À? Con ngồi dỗi thường hay mở video của Thầy để con nghe, con xin Thầy tư vấn giúp con với ạ. À, đại chúng rõ câu hỏi của bạn Nguyễn Quỳnh Miên này chưa? Bạn Quỳnh Miên, bạn hỏi về trường hợp con nhỏ của bạn ấy quấy khóc liên tục, rất là vất vả. Bây giờ không biết làm sao, không biết là do cái gì. Đó. Thầy xin chia sẻ với bạn Quỳnh Miên và đại chúng thế này à, đại chúng biết là đúng thật nuôi trẻ con quả thật là rất vất vả và nhất là những cái năm tháng đầu đời của các bé rất là khó vì các bé thì nó chưa biết nói chưa biết bày tỏ và nó đau nó cũng, nó cũng chỉ biết khóc thôi cái gì thì nó cũng chỉ biết khóc cùng nắm là nó thỏa mãn thì nó biết cười thế nó có biết nói đâu mà cái đau thì đại chúng biết nó vô số cái đau đau chân đau tay đau bụng đau mắt đau tim đau thận gì nó cũng chỉ là đau và nó chỉ biết khóc thôi và người lớn thì còn biết là đau chân thì chỉ vào chân đau bụng thì chỉ vào bụng đau tim thì chỉ vào tim đau đầu thì chỉ lên đầu con nó không biết chỉ đau là nó khóc thôi đói là khóc nóng là khóc rét là khóc lạnh là khóc Thế còn nó có biết gì đâu cho nên nuôi trẻ khó lắm <laughs> thầy thì không nuôi trẻ con thầy không biết nhưng mà thầy cũng tưởng tượng ra được các mẹ nuôi bé là vất vả vô cùng quả thật công lao mẫu tử vô cùng lớn và ba năm bú mớm và ấm bế nâng niu nuốt đắng nhà ngọt vô cùng là khổ vất vả Thầy xin chia sẻ cái nỗi vất vả với các các bà mẹ nhé rất vất vả Ê, à, ở đây á, bạn này bạn ấy hỏi bạn quỳnh liên bạn ấy hỏi về con bạn ấy nó bị nó khóc liên tục thế là ngày xưa các cụ thì nói nếu về đêm ấy, mà các cháu khóc nhiều người ta gọi là khóc dạ đề dạ đề có nghĩa là khóc về đêm dạ là đêm mà ừ. khóc về đêm thế rồi nhưng đây cháu này nó lại chẳng phải khóc về đêm nó khóc cả ban ngày khóc đứng khóc ngồi khóc đi nó cũng khóc hết ăn no khóc mà đói khóc bạn không biết làm sao nó khóc gần ngặt như vậy và khóc như vậy thì chúng nó tổn hại sức khỏe vô cùng đúng không ờ, mấy cái tiếng khóc đầu đời thì tốt Ờ, nếu mà mới sinh ra mà không khóc thì không được người ta phải vỗ cho khóc để cho cái phổi nó thông thì lại rất quý à, thế còn bây giờ mà cả ngày khóc màn ngặt này nó rất là hại sức khỏe nó hại phổi lắm đại chúng biết đấy à, ờ, không những khóc mà cười cũng khổ đại chúng thấy ai mà phải cười ngặt nghẽo bị thọc lách cho cười ấy, mà có người cười chết luôn đấy cười quá cũng chết khóc cũng thế nó tổn hơi vô cùng nó rát phổi rất nguy hiểm nó cho nên rất lo cho nên bạn bạn quỳnh biên, bạn nên lo bạn hỏi thầy thế thầy thì cũng có tìm hiểu một chút đây thầy chia sẻ một tí thôi tức là dân gian mình thì họ cũng có những cái cách để chữa trẻ khóc nhất là khóc dạ đề à, đấy. thì họ thường có thể thế này ờ, bên y học mà mấy nhất y học dân gian đấy ví dụ như là họ chữa mẹo đấy họ họ có thể là lấy cái cái dơm ở mà lót ở ổ gà đấy, đấy. hoặc là cái, cái cỏ nó mọc ở cái miệng bờ giếng nhưng mà phải lấy lén dơm của ổ gà cỏ mọc ở miệng bờ giếng lấy lén xong đè vào chiếu cái chiếu của mẹ con ngủ nhưng không cho người mẹ biết không cho mẹ không cho ai biết hết đấy để lén vào đấy mình lấy mình muốn làm mình muốn giúp thì đèo đấy đấy là một cách họ họ nói bày cái cách chữa mẹo đấy hoặc là lấy cái búp chè non đặt vào rốn của bé xong rồi băng lại đấy, đấy. hoặc là họ chặt cái cây trúc đùi gà đấy cây trúc đùi gà đấy mình gọi là trúc phật bà đấy mà, mà nó giống như cái đùi gà này từng đốt từng đốt đấy chặt đấy ba cái đốt đấy lén đặt vào cái chỗ bé nó ngủ cũng không cho ai biết ngoài mẹ của bé chỉ có mẹ bé biết thôi còn trong nhà không ai biết cả đặt vào chỗ bé ngủ đấy, đấy hoặc là lấy lá trầu không hơ cho ấm hơ cho nó nóng lên xong rồi đặt vào rốn của bé băng lại đấy là mấy cái cách mà thầy tìm hiểu dân gian y học cổ truyền người ta có mấy cái cách mẹo để chữa à, cái khóc dạ đề cũng giống như là cái người bị lẹo mắt này này có người người ta hơ đũa cả người ta à, người ta trường lên rồi cũng hết ừ. hoặc là người ta trích một cái một cái cái cái huyệt ở phía sau này sau vai này cũng hết cái lẹo mắt rất nhiều cái chữa mẹo rất là hay ừ. kể cả những cái trường hợp bị hóc nọ hóc kia hóc xương gà xương cá họ có cái cách chữa mẹo hay lắm thì phải nói là những các cái phương pháp chữa dân gian nó cũng có những cái tác dụng nhất định vào vâng, nhất định thế còn ở đây á, thì à, chia sẻ về góc độ tâm linh phật pháp thì thầy xin chia sẻ thế này các cháu bé khi sinh ra đời thì thực sự mà nói là cái tâm thức còn rất là yếu gọi là cái thần thức các cháu nó còn rất là yếu đại chúng biết từ lúc nhập thai cái thức nó nhập vào thai bảo thai tinh cha huyết mẹ tụ lại thì thức nó nhập vào nó mới thành một cái tế bào sống ở trong đó có linh thức thế cái thức lúc đầu nó yếu lắm rồi sau này nó phát triển lên thì cái thức ấy nó làm quen với cái thân thể mới mà do nghiệp thức nó mới biến cái tế bào ấy thành ra có mắt mũi, chân, tay, các thứ, rồi lục phủ ngũ tạng, đấy là do nghiệp thức nó biến, nó chế biến từ cái tế bào ban đầu rồi lấy máu của mẹ vào, chế biến. Y như là chúng ta nặn bột mì ra thành các loại bánh đấy. <laughs> đấy nghiệp nó giống như cái người nặn, ấy, người thờ nặn. Các cụ ngày xưa không biết nghiệp, gọi là có bà mụ, bán nặng. Cái đứa bé là do bà mụ bán nặn nhưng mình biết bà mụ đấy chính là nghiệp nghiệp lực của cháu bé đấy à, nó nặng ra hình hài à, con gái hay con trai à, đẹp hay xấu trắng hay đen à, béo hay gầy là do cái nghiệp nó nặng ra nghiệp thức thế khi sinh ra đời thì thực sự đối với các cháu bé thì nghiệp thức cái nó còn rất là yếu à, rất là yếu không thể nào nó mạnh mẽ như một người trưởng thành được cho nên các cháu bị tác động với rất nhiều ở đây thầy nói kể cả cái sóng từ trường nó cũng ảnh hưởng các cháu rất nhiều vì cái thức của các cháu nó chưa vững vàng đấy là sự thật các cụ hay nói gọi là ờ, phách vía nó còn yếu đạo phật mình không gọi phách vía nhưng các cụ thì gọi thế mình gọi là cái thức của nó thần thức nó còn yếu cho nên các cháu bị tác động rất nhiều đối tượng và kể cả những cái đội loại phi nhân vô hình đấy tác động đến cháu rất nhiều thế cho nên các loại phi nhân vô hình ở đây có thể thứ nhất ấy, là vong linh của thai nhi, ờ, vong linh thai nhi của chính bà mẹ này. Ví dụ bà mẹ này trước đó đã phá thai, trục thai, à, à, thì những cái vong linh ấy có thể nó theo người mẹ này và bây giờ nó chọc quấy phá các em. Đấy, nó quấy phá các em mà cái chuyện này là xảy ra rất là nhiều. Đấy, chúng ta đã chứng kiến, chùa chúng ta đã chứng kiến một trường hợp ở Bắc Ninh vong thai về nhập vào bà nội khiến cho bà nội bóp cổ cháu. Đến khi mà thành ra cái vong thai nó lên miệng bà nội nó nói luôn mà nó chính là vong thai của vợ chồng cái anh con trai này lúc là sinh viên yêu nhau rồi có thai rồi nạo thai vứt thai đi ra bờ bụi thế là cái vong thai đấy nó oán nó về nó oán nó trách là tại sao nó thì lại vứt đi như thế để nó chết đói chết khát chết rét còn em nó thì lại được sướng thế này được chăm sóc thế này nó ghen mà nó về nó nhập vào bà nội khiến cho bà nội tự nhiên bóp cổ cháu đấy chúng ta thấy nó sợ đến như vậy thế thì nếu mà nó không nhập được bà nội thì nó có thể hành cháu này hành cái bé này nó làm cho mệt lắm nó trêu mà chỉ có cháu nó cảm nhận được thôi tự nhiên cháu nó thấy đau tự nhiên cháu nó thấy uh, rất là sợ rất là lạnh như thế đấy đấy là trường hợp thứ nhất là vong thai về về trêu chọc trường hợp thứ hai là vong linh ở ngay đất ở nhà mình có thể ngay đất ở nhà mình có những cái vong linh họ ở đấy họ hợp duyên với cháu bé này hoặc có oán kết với cha mẹ này nó cũng trêu chọc cháu để làm cho mình khổ nhé đấy vong linh này ở đất ở nó hợp duyên hoặc là nó oán kết nó cũng có thể quấy phá đó và có thể có những cái vong linh mà nó Ờ, đi ngoài đường lang thang cho nên ấy, trẻ nhỏ thì không nên cho đi đâu nhiều không nên bế trẻ sơ sinh đi đó đi đây vì dọc đường á, những cái vong linh lang thang vất vưởng nó có thể nó, nó theo để về nó quấy phá nhé nó quấy phá để làm gì nó quấy phá để mình nếu mình biết ra là mình phải cúng cho nó thế thôi ừ. nên nó bám theo này để nó quấy quấy đứa bé vì mình lớn nó không quấy được cái thức của mình nó mạnh nên nó không quấy được nó quấy đứa bé thì có những người người ta biết tâm linh à quấy bé thì là đi cúng cho nó thế là nó được ăn đấy à, vong linh lang thang vất vưởng ngoài đường ngoài chợ đấy nó cũng có thể bám theo cho nên trẻ con trẻ nhỏ sơ sinh ấy là không lên bế đi đâu nhiều ừ, đi vào những cái chỗ không lành mạnh người ta phải tránh đi đó và ta cũng tránh những cái người đây là tránh người nhé, những cái người tâm họ hung dữ tâm ác và nó cũng có thể khiến cho cháu bé nó cảm nhận được cái bất an những cái người mà tâm họ ác tâm họ giữ họ làm cái nghiệp ác á. ví dụ những cái người làm đồ tẻ sát sinh họ thường có những vong linh báo án đi theo chính họ mà họ đến họ thăm cháu thì có thể làm cho cháu nó bị sợ ngay vì những cái vong linh đấy nó cũng đi theo nó cũng tác động luôn vào cháu đó cho nên chúng ta cũng phải tránh kể cả những cái người như thế nhé nó cũng ảnh hưởng đến cháu đấy thế thì để mà mà giúp cho cháu nó an ngoài những cái mẹo thầy vừa mới kể theo cách chữa dân gian thì à, ở đây á, bạn này có thể là sao làm những cái làm cái lễ để cúng và tác phước cầu siêu cho các cái vong linh à, đi theo tác động vào cháu nhé vong linh thai nhi vong linh ở đất ở vong linh oan gia trái chủ của mình à, vong linh lang thang vất vưởng vân vân mình làm một cái lễ mình tác phước cho họ nhé lên ngay ban thờ nhà mình đặt à, một cái lễ lên đấy và tín chủ xin được à, tác phước này cúng dường tam bảo hồi hướng phước báu này cho những vong linh nếu có đi theo đang tác động vào vào con của tôi như thế như thế ờ, xin cho các vong linh được hưởng phước này và an lành cho các cầu nguyện cho các vị được gặp tam bảo tu hành để thoát khổ đấy mình tác phước cho họ nhé hôm nay tác phước mai tác phước nếu họ còn dai có những người họ cũng dai lắm đấy thế còn nếu nữa đủ duyên ấy, thì ta thỉnh chưa tăng vào để mà à, làm cái đàn để để tác phước hồi hướng cho họ thì nó rất rất tốt cái oai lực của chúng tăng của những bậc tu thanh tịnh đến thì có thể giúp những vong linh họ giác ngộ họ họ từ bỏ những các cái cái ác nghiệp của họ nhé rồi đấy rồi bạn à, tụng thêm kinh parita như là bài kinh tam bảo đấy bài kinh tam bảo là một trong những bài kinh parita có tính chất hộ trì an lành Đấy, thì có thể là thường xuyên ở trong nhà tụng kinh Tam Bảo hoặc là tụng kinh Địa Tạng. Đấy, những bài kinh đó đều ờ, có cái tác dụng tốt cho các cái vong linh khuất mày khuất mặt họ đang tác động vào con của mình nhé. Đấy là về tư vấn theo góc độ tâm linh Phật Pháp thì Thầy xin ờ, chia sẻ với bạn à, à, à, Quỳnh Miên như vậy và toàn thể đại chúng như vậy. Nam Mô Hoan Hỷ Thạng Bồ Tát Ma Ha Tát.